hôm trước cũng có quý Phật tử hỏi Thầy là cái tháng 7 này là tháng cô hồn, sợ rằng cô hồn đi lang thang trên khắp trần gian này, chúng con đi gặp phải thì làm sao? Không phải thế, nghe không? Đó. Không phải là như thế nhé. Cô hồn thì lúc nào cũng có, lúc nào cũng có cô hồn ở trên này, chứ không phải không có ngã quỷ cô hồn lúc nào cũng có. Đó. Chứ không phải riêng tháng 7 mới có. Nhưng tháng 7 là cái tháng mà những ngã quỷ, những cô hồn trong địa ngục được nhờ phước của con cháu làm phước mà được tiêu tội, nhẹ tội và thoát ra, được thăng lên gọi là siêu thăng. Đấy.